quá đấy ờ, đây là là ba sáu cua chữa đến 10 <coughs> quả chung này 10 quả chùm này là anh này bói này anh được 4 quả 4 5 quả 5 quả chung này là được 9 ờ, quả này ờ. còn chung này nó phải chung đây được 15 quả các mời các bạn đến với một quy trình hướng dẫn bón phân <coughs> silic cho dừa tại thời điểm này à, tại thời điểm mà cây dừa đang à, ra rất sai quả và lại vẫn tiếp tục ra hoa và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 29 tháng 8 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 24 tháng 9 năm 2022 và trên diện tích dừa của thầy Thích Lữ Trung Châu ở tại uh, chùa phước Bì, Bì. À, An não An Thọ An não Hải Phòng An Thọ An não thành phố Hải Phòng và trên với diện với tổng số cây là 200 cây dừa và được thầy thích nữ Trung Châu trồng trên nhiều loại giống. À, trong đó à, có những cái giống như là dừa mã, lai, mã lai à, dừa hồng quang, ừ, dừa, hồng dừa quang. xiêm xanh lùn, dừa dứa, dừa dứa. Bốn loại. Và ngày hôm nay thì à, chúng tôi hướng dẫn các bạn là bón phân silic cho dừa nói chung. À, trên một cái cây dừa mà có tuổi đời là 3 năm tuổi chưa chưa đến 35 mấy vâng, được 33 tháng. hai 27 à, tháng thì à, ra lưỡi nghé lưỡi mèo đầu tiên. Vâng. Vâng. Thì bây giờ là đã được à, đầu quả đây là cái buồng đầu tiên đây là được 5 quả. Được 5 quả đây 5 quả. Vâng. Ở đây còn các cái buồng em, buồng chị nó đây đây bác quay là, vâng. là buồng đầu tiên đây, buồng này quả. là bói đấy. đấy bói, bói được 5 quả, quả nhưng mà rất đẹp. Đấy, 5 quả. Quả nó ừ. nhìn nó <clears throat> nó dáng nó cân chuẩn nó rất là đẹp. Nó ừ. mỡ quả. Vâng. vâng. năm quả này đây là buồng bói ừ. thế còn những cái buồng như thế này buồng đấy được 10 quả được 10 quả đấy ừ. buồng 10 quả và cái buồng bên này nữa buồng đấy hơn chục quả vâng bên đây là ba sáu chín cũng chục hơn chục quả đây đây buồng này buồng này nữa đây buồng buồng này thì cũng được uh, à, 9 quả buồng này được 9 quả đấy và buồng này thì nó phải được khoảng 15 quả đây hơn khoảng quá bên này, vâng. hơn quá. Và còn nhiều cái cái buồng lon nữa. Vâng, à, còn những cái buồng non mới vẫn ra lên nữa. lưỡi mèo liên tục mà. Vâng. Mỗi một lách ra một nữa và tiếp tục là đây, các lưỡi mèo lại lại lại lại, lại bắt đầu lại ra. ra tiếp tục đây, đây, từ, từ thì uh, một năm là nhà chùa cho ăn uh, ờ, 3 lần phòng, Để làm xiên thì đi. làm cho 4 lần bốn lần vâng. thì ờ, có rắc ờ, vôi này rắc vôi xong thì đến rắc phân uh, silic phân Silic Tân Phát Bắc Giang, phân bón trung uh, lượng Silic Tân Phát Bắc Giang. Thì cho mỗi một gốc là một uh, một cân. Một cân và cho cái LBK 18 8 và 18 thì muốn gốc một uh, cân nữa. Vâng. Sau đó thì cho uh, hai bao phân gà. Vâng. để cho nó có đầy đủ chất các thành lượng. phần Vâng. Thì xin thưa với các vị là trước đây là cứ ờ, dùng ờ, như ở trong ờ, trong bến tre này mua giống của Minh Hậu Minh Hậu nói là bơm cái cái thuốc Anvin vâng. nhưng mà cây nó vẫn cứ vàng. Nó không xanh được. Vâng. Mà rồi cũng phân bón thì cũng chăm như thế nhưng mà cái lá nó vẫn cứ vàng nó không xanh được. Vâng. Thì từ khi mà uh, xem trên mạng thì vi biết là cái phân uh, bón chung vi lượng Tân Phát Bắc Giang này thì nhà chùa dùng được từ đầu năm đến giờ thì cái vườn dừa rất là xanh à. đấy và ừ, thật sự cái cái, cái gói phân ờ, bón để mà uh, phân bón cho đích Bắc Giang loại 300 g đây ấy, thì chỉ có biết là người ta người ta bơm cho cho cho um, cho bưởi vâng. uh, phân phân ủ mầm hoa cho bưởi thế nhưng mà nhà chùa là thí điểm là bơm luôn cho dừa vâng. thì 27 tháng là dừa đã bắt đầu đã ra lưỡi nghé đầu tiên vâng à, và bây giờ là dừa mới có 33 tháng thì đây là cho các vị để ờ, nhìn nó là thực tế luôn ấy. chứ không không phải là quảng bá hình ảnh thì ờ, xin các vị là cũng nên dùng nó lên dùng ừ, để cho nó được cái đạt ừ, à, kết quả cao thì bây giờ để bắt cứ rắc một cái thùng này vâng thì năm Vâng, sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn ờ, quy trình là với cái dừa mà chưa được 3 năm tuổi như thế này và đang ờ, rất là sai hoa đậu quả như thế này thì ờ, ta tiếp tục tức là cách đây khoảng độ 2 tháng 2 đến 3 tháng thì công ty có hướng dẫn có làm một cái clip hướng dẫn là bón dừa cũng tại vườn của thầy thầy đây và bón là 1 kg trên một gốc cộng với NVK là từ lửa kg cho đến 1 kg một gốc và uh, phân chuồng thì là bón cho khoảng độ mỗi một uh, cây dừa gần 35 tuổi như này thì bón cho khoảng một uh, phân chuồng. Thế và ngày hôm nay thì lại tiếp tục để tiếp tục cái hành trình bón uh, bón phân uh, silic cho dừa. Cân. Thì mỗi thứ một cân, một thứ một cân. Silic một cân LBK 18 8 18 là một cân. Mỗi thứ là một kg một gốc. À. Bởi vì lúc này dừa đang ra quả nhưng mà tiếp tục vẫn ra hoa đấy vẫn ra vẫn ra hoa vẫn ờ, ra, quanh năm ra quả mà. vâng cho nên là ta phải bón thường xuyên đấy và sau khi mà mình sau đây mà mình bón cái lượng NPK một cân và silic ờ, tân phát một cân thì ờ, tiếp tục thầy thích nữ Trung Châu lại tiếp tục bón khoảng một bao phân chuồng uh, hoai mục Phải để đến cho hai bao vâng một hai đến bao. hai bao dạ. con trồng hoai mục cho cây dừa ờ, khoảng ờ, gần 35 tuổi này đấy ừ. đây các bạn này đấy mèo lại ra tiếp này đấy nhá những ra cái liên tục mà mỗi một lách ra một vâng. đây nhá từ những từ cái quả đầu tiên buồng bói đây nó ra đẹp như thế này đây. năm quả vâng năm quả đẹp quá thế rồi nó ra tiếp tục những cái chùm như thế này những cái buồng như này và sau đó thì ra những cái buồng như thế này còn đằng sau bên đây à, bằng bằng các bên có nghĩa là xung quanh cây. cây đều có đều, đều có, có buồng có quả vâng, vâng đều buồng có quả hết và lại lưỡi mèo lại vẫn tiếp tục ra các bạn nhé tức là như theo như thầy nói rằng cái dừa này thì nó ra quanh năm cho nên là vừa sau này có khi là vừa đang thu trái nhưng mà vẫn vâng lại nó vẫn ra hoa vẫn ra hoa tiếp vâng vẫn tiếp tục đấy vâng đây cái lưỡi mèo của nó đây các bạn này vâng à, vâng thưa thầy thầy nhận xét về cái lưỡi mèo khi dùng ờ, phân silic tân phát thì nó như nào ạ cái lưỡi mèo này nó rất là dài Vâng. À, nhà chùa đi về bên Tiên Lãng cũng rất là nhiều dừa dọc hai bên bờ kênh vâng. nhưng mà không có lưỡi mèo nào nó to như nhà mình. Vâng. À, nó đặc biệt là như thế thầy thầy có lái xe rồi là lái xe nhưng mà vẫn để ý đến dừa <laughs> vì là vâng ham nghề nghiệp vâng. đây bác quay à, sang bên cây bên đây nữa này thấy con kia dạ. dạ. À, quay sang ta tiếp tục ta lại sang bón cây thứ hai à, xin mời dạ. đây. mình ờ, để cái này có cái cái cái mèo nó to quá trời hả à, đây. để cái mèo này có to quá trời luôn à. Ờ, cái, cái này nó phải cái kia hôm qua nó mới lỡ kìa nó à, mới lỡ cái vâng. kia là mà là mới lỡ vâng. rồi sao phải đẩy cái này lên được nhỉ cái này có khi phải chặt đi vậy ờ, chặt, chặt vâng, đi không nó động vào cái chùm này đây à. cái ờ, cây này cũng vẫn là cái giống mã lai nhé đây quả nó đẹp như này và cái chùm này thì ừ. nó phải được mười mấy quả nghe cái đây khi để sau ạ vâng. nó cũng xuống dạ. đây các chùm à, vâng thưa thầy thầy đánh giá về cái tỷ lệ đậu quả khi mà dùng cái silic tân phát này như nào cái này à, thực sự ra nói thì thầy cũng bất ngờ quá bất ngờ vâng. và rất là vui à, nhìn khi thấy cái thành quả của mình trồng được thì cũng à, à, kêu gọi mọi người lên à, dùng cái à, phân à, bón mà cái loại 300 g ấy. Vâng. Thì à, ta pha là 60 lít nước để ta bơm lên cho nó ra cái hoa của nó cho nó đều đây à. là cái gói này là gói 300g để ta ta hòa ta bóp ta hòa tan với lại là 60 lít nước và bơm cho tất cả các cây vâng. cộng với lại thuốc bảo vệ thực vật Đấy. Vâng. cái vừa rồi là do mưa nhiều là cái tỷ lệ đậu trái là nó hơi ít chứ còn vâng. nếu như mà gặp nắng như đây thì là sẽ buộc này là sẽ đậu nhiều bông này là đậu mười mấy quả đây này vâng đấy là là là, là nên à, phổ biến và các vị là lên trồng vâng. trồng theo mà vâng. lên làm theo lên làm theo à, lên, lên làm theo này. vâng, vâng. Để còn ở dưới này thì à, rất vôi vâng. rắc vôi để cho cái à, tỷ lệ pH nó cao lên vâng. và rắc cái à, phân bón trung vi lượng của Tân Phát Bắc Giang này vâng. là mỗi một gốc cây là một cân vâng. cộng với lại cái NPK là 18 8 và 18 để cho ờ. cái ờ, độ tăng trưởng của nó và cũng là cái ngọt nước thì ờ, từ khi mà dùng cái phân này thì lá dừa rất là xanh dày và khỏe à. Vậy là vâng thì, thì cái tỷ lệ đậu quả cao và cao cái lá trong nó cái xanh quả khỏe là, hiện tại trong cái quả này cái cái cái mã nó rất là sáng trông rất là đẹp vâng ừ, cũng nhà chùa cũng rất là vui à, cảm ơn uh, cô uh, thanh tân uh, cũng đã ờ, về để ờ, phổ biến cho cái cách chăm sóc ờ, cây dừa như này để mong tất cả bà con nông dân trồng cây ăn quả và kể cả là lúa và rau hoa màu thì nên dùng cái phân bón uh, ừ. silicon phát Bắc Giang này để cho nó đạt được kết quả cao. Vâng. Thì các vị nào có muốn học hỏi về kỹ thuật dừa thì ở ngoài miền Bắc thì về đây ở Trung Châu cũng sẵn sàng chia sẻ để sang đây để quay một à. cái lá của nó vâng, vâng. cái lá đây, nó rất là dày rất là mẩy là có một cái lá nó bị uh, gãy cành thì mình xem cái lá này cái lá nó đây. lá của nó rất dày rất dày lá đấy lá à, dày nó xanh và nó, nó khỏe xanh, nó khỏe lá và nó bóng nó bóng bóng và hai mà hai mặt lá đều như nhau các bạn nhé vâng. đây này hai mặt lá đều như nhau đấy đây cái này chắc là gió to quá nó đổ đây nó nó bị gãy đấy con kim nó bị à, bị con, à, con kiến vương, à? kiến vương nó cắn. Vâng, vâng đây. Hai mặt đá đều như nhau các bạn nhé. Hai mặt đá đều đẹp như nhau. Đấy, rất là đẹp như này. Đây bác quay sang cây bên này cũng vâng. như thế. Nó tiếp tục lại sang một cây bên này. Đều với nhau. Đây. cái bắp này mới to nữa này. Vâng. Cái bắp này. Ôi trời ơi. Cái bắp này thì chắc là tuyệt vời đấy. Bắp này cái lưỡi mèo này cực kỳ to luôn này các bạn này. bên kia Vâng. Bên kia nó nó to nữa kìa. À ôi trời ơi. Đấy. Đẹp quá. Vâng. Đấy chưa? Vâng. Những cái bắp to này thì sau này là buồng nó mới to. Vâng. Sau thì đi thì nó phải đậu nhiều. À. Đây bác sáng cái cây to bên này này. Vâng. Ờ, chờ con này con rất phân ạ. Vâng. Chỗ này một cân thì tôi cho khoảng độ bảy lắm là một cân các bạn nhé. bảy lắm em nó với ca. Là tương ứng với một cân. bảy lắm vừa vừa thôi ạ. Đấy. Và cái Sinic này mình cũng cho khoảng 7 lắm vừa vừa thì tương ứng với một cân các bạn nhé à, vâng thưa thầy là thầy đánh giá là cái đây, hiệu quả dùng cái phân silicon phát trên dừa như nào ạ nói chung ra mà nói thì dùng cái các cái loại phân à, mà đa lượng ấy, thì phải kèm theo cái trung lượng này vào cái silic này vào thì là nó trung hòa để nó mới dùng hết tận dụng được hết cái phân của nó mà nó cũng đỡ bị sâu bệnh à, đây bác sang bên đây bác quay cái cây phân ờ, cây cây xanh này cây dừa lai quả to này đây à. thưa các bạn cái bắp nó to này vâng. đấy rồi bác, bác bác sang bên cái mé bên kia nó cây nó mới lỡ hôm qua này vâng được vâng. rồi to lắm đây đây quả đây, đây rất đây. xanh đẹp đây rất cả vui lên <laughs> quả rất xanh đẹp và ong con ong đến rất nhiều Đó, đây thì các bạn này Vâng. Đây dừa lon đây. Đây bên kia. Cái bắp bên đây, kia. cái chùm chùm này nó đậu quả thế này có khi phải đến cả 50 quả thầy. Nhưng mà cái phải tỉa bớt đi. Vâng. Đây. Đấy. Vâng. Đây cái bắp này đang đấy, à, vừa bắp, vừa bắp, đang đang đang, đang chỗ đấy đúng không? Đang chỗ đấy. Ủa rồi. Nhìn nó. <laughs> Trời ơi. <laughs> Nhìn nó tươi đẹp thế thầy nhỉ? Vâng. Vâng nó tươi đẹp quá. Đấy. Cái hôm trước mình uh, hôm trước là mình có làm một video để hướng dẫn bón rất thì nhiều ong bướm chắc là cái này là cái rất ngọt đến, nó, nó, đậu vàng và thơm cái mật mật dừa ngọt mật dừa ngọt nó thơm cho nên vâng. là ong mưa cả đây như những cái chùm này nó ra trước đây là mưa là nó không đi đậu được vâng hôm nay là mưa nhiều mưa nhiều với lại là vâng. thường thường bói thì nó chỉ được hai ba quả đúng rồi quả thôi. đây đây chỗ này nó có ba bốn quả bốn quả bói thì vâng. nó chỉ vậy thôi tháng rồi người ta còn phải cái ngắt đi vâng nhiều quá phải ngắt đi chịu sao vâng. được đây chùm này nó phải đến hơn chục quả này còn cái chùm kia nó phải 50 quả thầy ạ Vâng. vâng. Nhưng mà nếu như mà cũng vân thường mà lại gặp mưa nữa thì tỷ lệ đậu quả thì nó sẽ kém. không nó kém nó kém, sẽ không đạt không đạt như này đâu. Ừ. Vâng, đấy. Đấy, bẹ nó còn ở đây đáng bao nhiêu đâu nó quay vâng. ở dưới thân ấy vâng. nó quay ở dưới thân tức là nó bỏ bẹ mới có được có ít thôi mà vâng đây nó bỏ bẹ thì mới được có vào thế này là vào có 40 phân 40 phân ạ ừ. chưa đến phân. Cái, cái bẹ bên kia hãy còn thấp hơn vâng cái bẹ thấp hơn thì đấy, chưa đến 40 phân. phân mà nó đã bỏ bẹ rồi mà nó đã bắt đầu là có báo để có lễ mèo rồi vâng, đấy thành quả rồi vâng, quả. Thành, thành quả rất là tuyệt vời vâng. đây là một giống dừa khác phải không ạ dạ dừa này là dừa dừa này là dừa lai vâng lai, lai nhưng mà lai xiêm lùn vâng đấy vâng ở trên ừ. trên vườn nhà mình thì ờ, khi trong khi mà cây nó đang sai ờ, hoa đậu quả thế này thì lại có những cái cái giống dừa nó mới đang ra nghé thì uh, thưa thầy là thầy đánh giá là với những cái cây dừa mà nó đang ra nhé như vậy thì nó có dùng phân tích nó có hiệu quả không ạ hay là nó, nó chỉ tốt, hiệu quả trên giống này cái này là bây giờ thầy cho rắc nha vâng. rắc xong bắt đầu là thầy lại cho bơm cùng cái này với bảo vệ thực vật nữa là phải qua tết thầy thầy với với với với bơm lại vâng um, để mà có được những cái trùng dừa nó sai quả như thế này thì cái túi 300 gram này thầy đã phun được mấy lần phải phun được hai lần vâng phun hai lần à, thầy phun vào những thời điểm nào ạ nói chung là cứ tháng hơn tháng thì thầy có một lần à. từ cái hôm mà ra hoa đấy à, à. từ hôm ra hoa thì, dạ. thì bơm bắt đầu nó ra những nghe. vâng xong rồi vâng thầy phải là thầy bơm vâng. tức là ở đây là thầy áp dụng là cái túi 300 g đấy pha với cái chung với cái gì để để để, để, để bung. pha chung với thuốc bảo vệ thực vật à chung với kết hợp cùng một cái bơm luôn chứ không à. là nó chứ bơm tách một mình nó thế là giờ... sau đó là các uh, lưỡi mèo là nó ra đồng loạt đồng loạt nó lên thế thì đẹp lắm vâng đây, đây thì... còn à, còn à, sang quay cái quả dừa hồng quang vâng đẹp lắm nhưng mà ừ. đây sau đây thì mời các bạn đến à, xem cái giống dừa hồng quang nó như thế nào nhé vâng đây là cái giống dừa hồng quang ạ đây cây này là cây dừa hồng quang thế mà cái ờ, vụ vải vừa rồi rất là nhiều quả thì là nó ăn vải xong thì, thì nó ra nó phá cây đây tức à. là vâng. gọi là là cây là cái con kiến vương ấy kiến vương à, à, con kiến vương nó phá vâng. phá thì tưởng là chết cái cây này nhưng mà ờ, do bơm cái phân silic cộng kết hợp và chị lấm vâng thì nó mới cứu mới được cái cây dừa này được cái cây dừa này à. bên đây còn được mấy quả đây đây bên đây mấy quả bác sang đây quay Ôi đẹp lắm. Nó, cắn nó gãy hết cả cành Vâng, tưởng là thối chết luôn ấy vâng. mà cứu được. Đây đây, mấy quả này đẹp lắm mấy này. quả này màu màu đẹp lắm. Màu hồng đẹp thế nhỉ? Đây này. Vâng. Đây, bắt sang bên đây có mấy quả bên đây này. Vâng, đây. Đấy. Trời đẹp quá. Để cứu sống Trời được ơi. là tốt rồi. Vâng. May đấy. đấy Nếu mà dùng phân đấy. thường là không cứu sống được cái giờ Đúng này rồi. đâu. Đấy. đấy quả đẹp không các bạn này. Nó cứ phấn hồng lên. Mà cái ờ, giờ này mai kia để thò đẹp không? Vâng, đúng rồi. Cái dừa này thờ thì tuyệt vời đấy. Nên là cứu được cây mà cũng chỉ được có mấy quả thôi bởi vì nó yếu. Vâng. Nó ăn mà phải cứu cứu cứu à, bằng cái phân này với lại cái cái thuốc bảo vệ thực vật. Vâng. Cô đừng đi vào đấy, sợ cái con mò gà đấy. Cô biết được. Ừ. Vâng. Ừ. À, vâng, sau khi mà bón phân silic uh, kết hợp cùng với NPK xong rồi thì bà con nên bón cái phân chuồng ngoài mục là cứ một uh, cây dừa 35 gần 35 tuổi này thì ta cho khoảng 2 bao nếu có điều kiện thì cho khoảng hai bao nếu không có điều kiện thì bà con nên cho một bao thì bón như vậy sẽ cân đối dinh dưỡng có cả uh, ờ, NPK là phân đa lượng có cả phân trung vi lượng là silic và có cả hữu cơ thì bón như vậy thì cây dừa nó à, sinh trưởng phát triển tốt hơn ra nhiều hoa hơn tỷ lệ đậu quả cao hơn và này đồng thời là cây nó khỏe và nó sẽ uh, xanh bền và bởi vì uh, đối với cây dừa nó có một cái đặc thù riêng là trong lúc vừa ra quả vừa ra hoa và vẫn vừa tiếp tục lại có những lưỡi mèo lại tiếp tục ra nữa cho nên bà con phải thường xuyên bón cho nó và bà con sẽ hỏi rằng bón như thế này thì đến bao giờ lại phải bón nữa thì theo công ty của chúng tôi chỉ đạo là bón tại thời điểm này lúc này đã là tháng 8 âm lịch cuối tháng 8 âm lịch rồi thì ờ, đến tận đầu năm khoảng tháng riêng 2 thì ta lại tiếp tục bón một cái lượt như này nữa đấy thì bà con nên chú ý là ta lên bón cân đối dinh dưỡng à, có cả đa lượng trung vi lượng có cả hữu cơ thì cây sẽ xanh bền và tỷ lệ đậu quả cao hơn cũng như là à, cho trái dừa nó ngon hơn và dáng cân chuẩn rồi khi mà có phân silic thì cái tỷ lệ à, có cái túi 300g của silic thì à, ta à, cứ mỗi tháng thì ta lên một hai tháng ta lên bơm cho nó một lần để cho cái quả nó nhanh lớn cho cái quả dừa con dáng mã nó dáng nó cân chuẩn ừ, mã nó đẹp và nó hạn chế được cái, mèo này vẫn to đùng bác ra cái chùa buồng kia nó vừa mới nở cái kìa vâng đi đi bác đi ra gấp cái kìa to vâng. lắm đấy. Vâng. thì nó sẽ um, sẽ giúp cho cái ờ, quả dừa nó hạn chế cái uh, lám chàm thối lứt và vâng. rụng rụng trái vâng. đấy thì bà con nên bổ sung cái túi 300 gram vào để phun ờ, định kỳ cho dừa thì ờ, sẽ cho cái dừa đặt cái năng suất chất lượng cao hơn đấy trong khi mà quả ờ, đang đang có quả nhỡ bằng quả cau rồi quả cau to rồi nhá đấy rồi thì lại có những buồng mới ra và lưỡi mèo lại to như thế kia đấy mà nhiều có nhiều lưỡi mèo nữa. mà nhiều lưỡi mèo không phải là một lưỡi mèo liên tục cái này còn vâng. ba bốn lưỡi mèo nữa và đặc biệt là đối với um, những vườn dừa nào mà mình trồng Ừ, đến thời hạn à, ra hoa rồi ra lưỡi mèo rồi mà vẫn chưa thấy ra hoa thì bơm phân bà à, con silic tân vâng. pháp này vâng. bơm cái gói 300 gram vâng bơm cái gói 300 gram mà theo tỷ lệ như thầy làm ở đây là một túi hòa với 60 lít nước và bơm cho khoảng độ 15 à, cho đến 20 cây dừa như thế này à, thì à, cái hoa nó sẽ ra đồng loạt dạ. và cái lưỡi mèo nó sẽ ra đồng loạt cái này giờ tràn là tràn nắng nên là phải cho bơm một loạt bảo vệ vâng xong bắt đầu quay ra đi làm hoa vâng đúng là đã là chăm sóc xong vâng tức là bây giờ là à, nếu vậy thì hôm nào trời nắng chúng con xuống đây thì thầy cho chúng con làm một cái hướng dẫn bơm bơm hả vâng vâng bơm cho dừa để bà con học tập theo vâng. tại vì có nhiều bà con ở trên mạng cũng bảo là đề nghị là làm video tiếp tục đi ừ. để hướng dẫn bà con về cái cách chăm sóc dừa đấy, như cái, cái bắt đầu giờ mấy cái, cái buồng này là nó đậu nhiều đấy nè vâng thường thường ở dưới là nó vừa mưa nó bói ra cái tầm một là nó mưa. mới bói hai là nó mưa cho mưa nên là, là cái tỷ lệ của nó Đấy. được ờ, một buồng thì chưa được nhiều vâng nó còn non mà mà kể cả nó đậu nhiều thì cũng phải cũng phải cũng cắt phải đi, bớt đi. đi. À. Vâng. Đấy. chứ không dám để vâng để lấy cái que to này làm cây mã lai thành nhỉ vâng nguyên cái dãy này là toàn bộ mã lai còn ở dưới kia là dừa xiêm xanh lùn à. tức là nó lùn nó thấp trần nên lại đã vâng. có lại vâng. những cái cây này thì là giống gì ạ dừa mã lai à dừa này dừa xiêm dứa xiêm dứa thì nó ra sau dạ vâng những cây nhỏ này cùng trồng phải không ạ vâng vâng dừa xiêm dứa như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con uh, quy trình bón dừa xong và cách bón rất là đơn giản nhưng mà lại đạt được cái năng suất chất lượng hiệu quả cao trên cây dừa và bà con cũng lên bổ sung à, phun định kỳ cái túi 300g này à, từ 1 đến 2 tháng thì bà con lại phun cho nó một lần thì việc phun này thì nó giúp cho cái nễ mèo nó lở hoa đồng loạt và nó hạn chế được những cái sâu bệnh trên bề mặt lá cũng như là hạn chế à, những cái à, phấn trắng uh, mội nhện trên tàu trên thân dừa và giúp cho cái tỷ lệ sai hoa đậu quả tốt hơn thế và um, đến đây thì thời lượng cũng đã hết ờ, mọi ờ, cái liên hệ về hướng dẫn ờ, chăm sóc dừa thì các bạn có thể liên hệ với thầy Thích Nữ Trung Châu yeah. Dạ. với số điện thoại là 0383 729 789 ở gì là Phật chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của thầy ở đây à, với địa chỉ là ở chùa Phúc Bì à, thôn Đông Hạnh xã An Thọ huyện An Lão thành phố Hải Phòng vâng. Vâng. À, các bạn à, trân trọng mời các bạn đến thăm quan vườn dừa của thầy và để ừ, tới đây à, khi mà dừa chín à, được thu hoạch thì sẽ được thưởng thức những trái dừa thơm ngon đẹp hấp dẫn và đến đây thì các bạn sẽ thấy một à, hiện hữu được một rừng dừa như ở tại Nam Bộ luôn à, dạ. <laughs> để cảm nhận được phong cảnh chùa của thầy rất là đẹp khang trang tố hảo uy linh và à, các bạn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 tốt hiệu quả cho dừa và mang lại những giá trị à, dinh dưỡng cao cũng như giá trị thương mại cao và đến đây thì à, thầy trò mình cùng xin chào khán giả à, và xin kính chúc bà dạ, con trồng dừa à, dạ, yeah. có một vụ dừa bội thu xin chào và hẹn gặp lại à.